chế nhá hai chị em mình cháu này nhấc lên nhá phi nhá một hai hai và nằm ôi xa à cảm ơn nhá nặng quá thế đấy là chở cái gì đấy cháu chè à chè à ồ thế là mình từ ờ, may đấy ừ. ừ giỏi nhỉ này chắc chỉ con gái mới làm được thôi nhỉ chị nhỉ ừ. Ừ, con trai là là chịu rồi con trai thì biết làm thì làm được đó mà à đây là một cái váy thì, thì hết bao nhiêu ngày được một cái váy ô ờ, không có thời gian có thời gian thì một hai ngày à, một tháng xong rồi wow một tháng cả à? ừ. lâu nhở rồi học lớp 1 rồi nhở lớp 2 rồi nhở à, ừ. ờ, còn đi học không à. Ờ. 7 tuổi học lớp 2 chứ 6 tuổi học lớp 1 mà đúng không 7 tuổi học lớp 2 rồi đây, Ủa chỗ này ờ, mặt uh, bấm nhờ Ủa. à đây à ôi con này nó không ấy nữa nào chị ấy nhá hai chị em mình cháu này nhấc lên nhá nào phi nhá một hai hai và nào ôi xa à cam chị nhá nặng quá thế đấy là chở cái gì đấy cháu chở chè à chè à ồ oh. Thế từ đây ờ, vào trong này là thôn thôn gì ở trong này cháu? Thôn Giang Păng, thôn Mẹ. À Giang Păng à? À thế nhà cháu ở kia này à? À đây à? Chưa em chưa lên bao giờ. Hôm nay mới lên, ờ, thử xem ờ, trên uh, Giang Păng xem bà con cuộc sống ở trên đấy như thế nào. Vâng. Em ở đâu? Em ở Nghĩa Lộ. À? Vâng vâng. Yeah. Vâng có từ ngoài kia vào đường đi khó nhỉ khó lắm ừ, đất thôi không có đường bê tông chưa ừ. bao giờ mới có đường bê tông <laughs> vâng, cảm ơn chị nhá ừ, vâng, vâng vâng vâng đi vào trong này một chút vâng vâng ạ ờ, dạ dạ dạ đây là trâu mình đấy đúng không ừ. mấy con ba con à ừ. à đây à ôi trên bản mình xa quá nhỉ mà đi từ ngoài kia vào hơi xa chưa lên một lần vào mình xa rồi à. Thế mình đang may cái này là cái gì đấy? Cái này á? Vâng Cái này là váy đấy. À váy à? À váy như này hay như là ấy váy váy, váy truyền thống mình đấy. Như này đấy. À. Thế là mình từ à, may đấy. Ừ. ừ giỏi nhỉ. Này chắc chỉ con gái mới làm được thôi nhỉ chị nhỉ? Ừ. À, con trai là là chịu rồi con trai thì biết làm thì làm được đó mà à thế là một cái váy thì, thì hết bao nhiêu ngày được một cái váy Ồ, oh, không có thời gian, có thời gian thì một hai ngày, à, một tháng xong rồi. Wow, một tháng cả, ừ. À? Ờ. lâu nhỉ? Ừ. Nó không phải theo ý thương theo nhiều quá. À, yeah. Dạ. thôi em lên trên này tí nhá, ừ. trên bản mình này một chút, chị làm nhá. Ừ. Châu béo nhỉ? Châu À, Giang xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình à, Sau một chặng đường à, di chuyển khá là dài à, vượt gần 20 cây số thì à, Giang cũng đã đến à, được cái khu vực mà thôn Giàng Pằng thuộc xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái à, hôm nay thì Giang muốn à, đưa tất cả quý vị và tất cả các bạn là đi khám phá một cái bản à, Giàng Pằng này để xem là cái cuộc sống của bà con ở trên à, vùng cao Tây Bắc này nhất là đồng bào thiểu số người Hơ Mông à, sinh sống ra làm sao và sự khó khăn của đồng bào ở trên này như thế nào ấy thì thật sự là cái quãng đường mà Giang đi khá là dài luôn đi suốt một cái chặng đường mà quý vị có thể để ý là hiện tại thì Giang đứng mới đường gần đến à, bản thôi Thì vị trí này mới nhìn có thể thấy được con đường này Cung đường mình đi này đã vượt từ quả đồi này mọi người đi vượt quả đồi thứ hai và quả đồi thứ ba và quả đồi thứ tư đó từ quốc lộ 32 mọi người mới đến vào bắt đầu đến cái khu vực chân bản trên này này lên vùng cao như này thì bà con đa số là đi xe win ấy anh à, đi xe win mà lốp chân chó đó thì mới lên được bản không là rất là khó lên đấy rất là trồng trành luôn những con xe của Giang ấy mà mình đi ờ, lốp thường là không không lên được rất là trơn đa số là bà con trên này toàn đi xe win chào anh nhá như con xe của Giang này là xe uh, bình thường mình mới lốp kia ấy thì rất là trơn thì uh, Giang mới thay cái lốp là lốp uh, chân chó này này quý vị này đây nhỉ đây hầu như này thì mình mới lên được bảng không có rất là trơn trượt luôn Giang đi toàn bị đổ trơn đấy vào mùa mưa hiện tại thì trên Tây Bắc là đang mưa và hôm vừa rồi mưa rất là to vịa và bây giờ xe Giang sẽ mời quý vị và tất cả các bạn là hướng tiếp tục lên cái màn hình và theo ờ, Giang vào phía đằng trong để khám phá cái bản à, dòng bằng này nhé Cuối cùng thì à, Giang cũng đã đến được à, khu vực à, đầu bản dòng Pang rồi Quý vị và tất cả các bạn ạ Và cái cảm nhận đầu tiên mà khi mà Giang lên đến vị trí chuẩn bị bước vào bản đầu bản này Phải nói một cái không khí rất là trong lành và mát mẻ Nó có một cảm giác rất là dễ chịu luôn Cái mùa hè này và quý vị nào mà lên Tây Bắc nhất là vùng cao trên người đồng bào Hơ Mông này thì quý vị và tất cả các bạn sẽ cảm nhận cái không khí đầu tiên và sau đó thì cái cảnh tượng à, rất là yên bình luôn không có một sự ồn ào hay là khói bụi những cái nơi mà thành phố hay thị xã và khu vực này thì bà con Giang thấy là ở rất là sâu Khi lên đến à, điểm này thì Giang thấy là cái điểm này Cái bản này khá là cao luôn quý vị ạ Và Giang nhìn thấy là khu vực này là có rất là nhiều chè Một cây chè rất là cổ thụ Không biết là cái chè này nó bao nhiêu năm nữa không biết là bà con trồng hay là là nó tự mọc thiên nhiên ở phía xa xa bên kia là bắt đầu là mình sẽ vào bản nhé quý vị nhé đó thì mình cứ men chạy theo cái uh, con đường mà ôm cua theo cái uh, sườn núi này. Đấy, vách núi này mình bắt đầu là sẽ vào bản bây giờ mình uh, sẽ đưa tất cả quý vị và các bạn là vào trong bản để khám phá cái bản rằng bằng này xem là có những cái gì hay khám phá cái bản Giàng Pằng này để xem cái cuộc sống của bà con đồng bào Hơ Mông nhất là vùng Tây Bắc trên Giang này xem là bà con sinh sống như làm sao nhé. Và vâng, xin mời tất cả quý vị tất cả các bạn lại tiếp tục theo chân Giang vào trong à, bản nhé. Ồ, oh, chúng chào các con nhá. Có nói được tiếng Kinh không? Hả? Chi phô à? Có nói là tiếng Kinh à? <laughs> Cười, cười. Này, nó cho này. Con cầm đấy. Ờ, ngon thế hai cái à à bác cho hai cái ô kéo ngã nhá chờ đây ngã nhá ờ à. ô cái cây tre này là cẩn thận nhá không là ngã nhá ngã không dưới này đấy thế các cháu chơi nguy hiểm quá hôm nay con bao nhiêu tuổi rồi cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả à năm tuổi rồi à chào chị nhá cái này cái này trò chơi gì đây xe ô tô à Ô, oh. oh, hay nhỉ dê dê kìa đấy, đấy ôi rồi dạ. chắc là đi chăn mày quá à, à, còn cháu kia này cháu kia về cháu chú cho mấy cái kẹo này à, à rồi bác cho hai cái à không cháu nào được thì ờ, thôi à còn cháu kia nữa đây cho nhá ừ. đấy còn cháu này nữa <laughs> nó ăn no chưa xin nào xin nào khoanh tay xin nào <laughs> không nói được đang nghỉ hè mà ờ, đi chơi đi các con đi chơi đi đi cẩn thận nhá ừ, mình vào vào trong uh, để xem uh, tiếp tục khám phá bản này nhé quý vị nhé đường rất là khó đi luôn à, hả nghịch cái gì đây ờ à, cháu cháu kia nữa hai cháu kia nữa à ờ, ở đây chia mỗi ngày hai cái mỗi ngày hai cái mỗi ngày hai cái cháu kia hai cái à rồi à đúng rồi đấy thôi là chơi đi thế bố đi đâu rồi hả à muốn ở trong nhà à. À, nhà anh cũng rộng ghê nhỉ nhà cũng dùng chưa có điều kiện mà làm <laughs> vâng. tảng như này thôi mà. Vâng. tôi lên trên này à, chơi mà thấy đường đi khó quá còn đường đất thôi khó quá Ô, còn mic này con này con được con cái đây anh cái rồi à con cái à. Vâng. Ôi nhà anh có cái chè to nhỉ trong nhà ấy Cái chè này mình tự trồng hay là nó tự mọc anh? Chè này tự trồng rồi À thế à? Trồng ra ngày xưa các cụ trồng À ngày xưa là các cụ là trồng Thì bây giờ nó mới có này à. Như chè suối giàng luôn nhỉ suối giàng luôn Ờ to Vâng Đây lên à, đi qua bản này thì à, Mình vào thăm nhà anh này một chút Anh mời vào uống nước Xin chén nước anh vâng. Nên là túi lúc nãy anh bảo túi gì nhỉ? À, gạo, gạo nhỉ? Ừ. Anh vừa đi sát gạo đấy đúng không? Ừ. À, sát gạo à? Ừ. Thế sát tận đâu con này nếu mà gạo mình sát đấy? 50 ấy. Ai là tận sát 50 đấy cả? Vâng. Ai giả xa nhỉ? Ở đây thì nó nó chủ máy của nhà. Vâng, vâng vâng. vâng, vâng. Vâng, vâng. bà con trên này đa số là đi xe win này như này ừ, mình mới đi được. Đi xe con này thôi. Xe thấp này nó đi nó yếu lắm. Thấp này là đi yếu, em đi mái bò mái lên được không đi được đâu đấy chỉ biết tí mà cái cái đỏ cua dưới thì không lên được đấy <laughs> không lên được luôn đấy đá lởm chởm ấy và trên này chắc là còn lên cao lắm nữa nhỉ ở trên này cái đuôi này nó nó có còn cái cái thớt đấy cái cái cao hơn là qua trên này nữa đấy à mới còn trong quả, ờ, quả thớt tí đấy à. quả cao là lên trên à đây à trên nữa. trên nữa thì còn còn còn ừ. có nhà không trên không có rồi à, không à, có hết rồi dừng như này dừng thôi đúng không vâng à 65 ừ sáu 65 lên đến tận đây đấy, nó vâng, trở đến tận đây đấy. đấy. Các công à. phải chuyển hết. Dưới thì bình thường là nếu mà mua là 50. Ừ, nếu mình là cũng 50. Ấy. 50 mà. Còn đây là 65. Ừ. Mỗi một tấm là 15 ngàn. Ừ. Ừ. Ô, hai cháu này ấy là em là kính đẹp nhở? Hả? Nó áo của con kính, kính của ai đây? Cũng của Lê. Của Lê. Ồ, kính của của bạn à, à đào sắp chín rồi đây đào sắp chín đấy. chín rồi vâng. vâng. vâng vâng thời tiết này hiện tại là như có vẻ là đang bắt đầu mưa đây mây kéo đến luôn này ừ. đến đến kịt luôn đấy ờ ừ. trên này nó cao mà ừ, trên mình là nó cao ấy kiểu nào sương mù cũng vâng. lớp ở trên này trước đúng rồi đúng rồi đúng rồi mấy cái này à. chối á Hôm mấy tuổi rồi? Đi học không? Hả? Đi học không? Học hết rồi nhưng mà thời gian này nó hè nó Hả? Ồ. Nó nghỉ hè à? Thời gian này nghỉ hè à? À, đại ca đời kính đen. Đẹp trai. Nhiều. À, Tí để cho các cháu khác. Nóng quá. Tôi học lớp 1 rồi nhỉ? Lớp 2 rồi nhỉ? à, ờ, Còn đi học không? À. Ờ. 7 tuổi học lớp 2 chứ 6 tuổi học lớp 1 mà Đúng không? 7 tuổi học lớp 2 ờ, rồi Đây cháu này Ủa cháu này mặt mà, bấm nhở Thế này là em mình à? À Trai hay gái? Trai À trai à? cháu kia nói được một cái cho hai cái này Đấy, đeo kính đen như như ấy nhỉ như như như sếp uh, ấy nhỉ cáng à anh cáng à ừ. đấy đi giang vừa vào nhà anh cáng xin anh một chén nước chè hiện tại thì trời đang mưa này khám phá cái bản này thì thấy anh nói là trên này cũng gần trăm hộ dân anh nhỉ ừ, được trăm hộ trăm hộ đúng không à, trên này thì bà con là hầu như là không có điện nha anh nhỉ vâng không có à hầu như là 100 trăm là không có điện luôn nhá mà con đường thì đa số là đi toàn đường đất với lại đá học thôi ừ. rất là khó đi thì cũng được anh Tráng anh ờ, chia sẻ với Giang khi mà trên bản này có một cái hoàn cảnh gia đình là của em cu ừ. năm nay là em ấy mười mấy nhỉ anh khoảng mười mấy nhỉ mười ba mười bốn mười ba mười bốn đó ừ. thì à, hoàn cảnh như thế nào thì mình sẽ ừ. vào trong đó để hỏi thăm gia đình ừ. em đó nhưng mà không biết là em ấy có nhà hay không nó hồi nhà thôi nữa nhà thì... à không à? là... bà con hầu như ở trên này đa số toàn lợp bằng lá cọ ừ. thông hết này nhỉ đấy nhà đây phía bên dưới này này ừ. nhà nào có điều kiện thì may ra mới có tấm pro ừ. để thay thế ừ. trở lên trên này thì vật liệu ờ, đắt lắm đấy anh nhỉ đắt đấy trên này nó, nó đường xa nó khó đi nó... vâng này. Ô, giờ giờ cửa chuồng à. <laughs> chào anh nhá. Trên này trẻ rất là to luôn Đào trên này thì đang bắt đầu cũng đang chín Đây con nhỏ hơn nhỏ Nó ra nhiều quả lắm, nó quả bé lắm Ờ. Nhà ngay dưới này à? Ừ, nhà này. À, nhà đây à? Ừ, nhà này. À. Em ở đây này. Ừ. Đây cái căn nhà là bằng lá cọ bé. Ừ. Nhà ờ. à. Đây. đây. Đoạn này thì là cũng khá là rộng luôn đấy quý vị ừ, đây là bé ồ trong nhà bé ti nhỉ này chắc được là 20 mét vuông đúng quá nhà đấy Ủa. à đây à không ai nhà nhỉ có ai nhà không anh có quỷ đó là chuyện về ồ oh, ngoài nhà thật ừ, còn nhà chắc đi lấy củi hoặc đi đâu rồi ngoài nhà à, xóm đây ấy, ui dồi, nhà không có gì à nhà không có gì đâu ui dồi. nhà bé ti này á ừ. không có gì luôn con con vật nuôi không có anh? không có cái gì luôn à đây à ừ. siêu vẹo sắp đổ rồi đây này ừ. nhà này uh, siêu vẹo sắp đổ hết rồi trên này thì chỉ có nhà này khó khăn nhất đấy à, à khó khăn nhất ừ rất tiếc là là em cu được không ở nhà nếu mà ở nhà thì tốt là nó cũng đi ừ. nhà này sắp siêu sắp đổ nó vẹo nơi rồi ừ. này gió to chắc đổ đúng không gió to đấy vâng. ở trong nhà đấy cái nhà này thì là chỉ có hai bố con ở với nhau anh à, hai bố hai bố con ở với nhau này à hai bố con ở với nhau nhà trưởng thôn này à nhà trưởng thôn này, ở này, này. này. à nhà trưởng con bò này con bò này là nhà anh trưởng thôn đúng không ừ. Thế là hoàn cảnh này chắc là em cu này là mẹ vừa mất hay như nào? Ừ. Mẹ vừa mất chưa chưa chưa được Nam nữa. À chưa được Nam. Ừ. bây giờ là ở với bố. Vâng, bây giờ ở với bố. Bố thì lại không nhanh nhẹn này lại không không kiểu minh mẫn không đấy, nhiều. Bố người... là kiểu nó không thông minh ấy, kiểu đấy, đấy. nó nói gì cũng không biết. À đấy. Ừ. Nói thì biết nói nhưng mà à. nó không biết nghĩ gì. Ừ. Trước là là không không có ai ở nhà nhỉ. Ừ, không ai ở nhà. <laughs> Đấy, cháu ở trên này mùa ờ, lạnh như này mà vẫn cứ ờ, <laughs> ở chuồng được không thấy lạnh gì ừ. cháu này đi uh, ờ, chân trâu về đây đúng không nhà à nhà đây à ừ. à ừ. cháu béo nhờ đấy tròn vo luôn chắc ăn được nhiều cỏ đấy nhờ mì tu hôm nay đi uh, chân trâu về cho bố trâu được uh, rất là to luôn ừ nguồn nước ăn ở trên này hầu như là phải lấy ở trên này chứ anh nhỉ ừ. cái này là ra ở trong này à ừ. à là lấy ở trong này ra ừ. đúng không ừ. ừ. Ừ. đây là con trai anh đây đúng không con trai mình đây đúng không à chuẩn bị nấu cơm cho anh hả chưa chưa chuẩn bị nấu cơm à con chào bà nhá chuẩn bị nấu cơm nào máu thôi mưa rồi trời đang rơi hẳn mưa rồi ừ. cái này nhà vệ sinh mình đây nhà vệ sinh à, quây quây nhỏ nhỏ này ừ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? nhỏ rồi chưa chịu không ạ chắc là bảy mươi đấy à bảy mươi tuổi ừ. à, khỏe bà bà theo đạo thiên chúa à? có thành đá không không theo đâu đúng không cái cái cái dây cổ này này chắc không phải đâu đúng không à đeo chơi thôi gì ừ. à bà theo à, đạo thiên chúa khu vực dưới ờ, khu vực dưới này là nhà anh trưởng thôn dưới này đây nhỉ thôn dưới này đây ừ. Ủa, ở trên này bắt đầu nhìn mới biết đầu là ấy là tối luôn tối mịt luôn vịa bà con trên này thì hầu như là nuôi gà nuôi ngan này nuôi vịt là thả rông thôi nhiều ừ. ở ờ, tối mịt rồi đấy tối tối rồi bắt đầu dạ. các cháu đi thả trâu chăn trâu về rồi à. Tôi kêu vợ họ chứ là có chờ chúng mình chầm mình dù trâu to đấy. Bác này đang con ờ, con cháu đây đúng không? Ừ, Chào cô nhá. <laughs> nói được tiếng kinh không? À, không không nói được đâu ba tí tí thôi nhỉ thế tí là được rồi ừ. Tiết chẳng bắt đầu Đổ mưa nàng hạt dần rồi Quý vị và tất cả các bạn ạ Mà con thì thấy mọi người hầu như đi vắng hết bản này Mà đi làm hết rồi. À. Đó, Chào bác nhá ừ. <laughs> Vâng Bác đang làm gì đây? À sửa điện à? Ừ. Cái này là điện nước hay là điện quốc gia bác? Ừ. Cái này là điện nước hay điện quốc gia? Điện nước đấy À điện nước nhà mình đấy à? Ừ à thế là mình bắt từ à, bên kia sang hả bác ừ. bắt từ bên nào sang ạ điện nước này à dưới này đấy ừ. à kia kia chắc là trường trường à, trường học hả bác ừ. trường mầm non hay là trường gì bác trường này trường à, học sinh đấy à học sinh trường mầm non đấy ừ. Ừ. dưới này là bà con mới lập thông này nhỉ ừ ở đây là chưa có một bác bảo đây là cái trường học mình thấy là cũng là cái trường mầm non đó. trên bản là trường mầm non nhà bác trong này hả bác à? nhà mình đây à nhà đây à nhà mình đây đang nấu cơm bác ấy ừ. đang nấu cơm hay làm cái gì đấy nấu cơm à ừ, không nấu đâu à chưa nấu à ừ, chưa nấu à chưa nấu các bác gái ở nhà đúng không ừ. à nhà mình có nhiều trâu bò không bác trâu nó bán hết rồi à, bán hết rồi ừ. <laughs> thế là còn nuôi con gì được không con con lợn có gì không con nuôi con gì không bác không có con lợn không có vâng ừ. hết rồi à thế à ừ. ủa nhà bác rộng nhỉ ừ. không không có điện luôn tối tối cho bác gái đang à, nấu cái gì chứ tối lắm chờ bà nhá ừ, vâng <laughs> à, bà đang ngồi lửa ừ à à đây có điện đây nhỉ đây có điện đây à. sáng rồi sáng rồi có điện điện nước điện nước sáng rồi thế thì bác thì à, có hai hai bác ở với nhau thôi à? ừ. con con cái bác đâu hết rồi còn cháu nó ở dưới lán rồi à ở dưới lán ừ. à, thế là còn mỗi hai, hai bác là ở với nhau thôi ừ. em bà già nó ở đây thôi à hai, hai ông bà già là ở với nhau ừ. còn các con à, cháu là lập gia đình ở riêng hết rồi ừ. à thế là hai ông bà căn nhà cũng rộng nhờ đấy nhưng mà có nhiều tháp không còn nhiều tháp không nhà ông còn nhiều tháp không tháp ừ. chưa chưa chín đồ à chưa chín đồ lâu rồi mới à, à không tháp cũ ấy hết thân làm cái chuyện này vâng tháp cũ còn nhiều không bác à, còn ít thôi à còn ít thôi à, ừ. à. Cái bác ờ, bác tên gì nhỉ? Nhớ. Bác tên gì? Tên này Hờ. Hờ. Ừ. Bác Hờ năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác ấy? Cầm biết là 80 tuổi rồi. À 80 tuổi rồi, bác cũng cao tuổi, lớn ừ. tuổi. Thế còn bác gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác gái bao nhiêu tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi bác ơi? Chị Bông. À chị Bông. Ừ. Chị Bông. Ừ. Bác gái mình là không nói được tiếng Kinh nhỉ bác nhỉ? Ừ. À nhưng mà bác vẫn còn nói là mà nói để để làm mảnh nè à ở ờ, đây làm mảnh về đây à làm mảnh làm mảnh à, ừ. à là bác lấy bác gái từ làm mảnh về đấy thế này nhà bác không nuôi con gì luôn à ừ. phía bên này là bác có cái gì đây nuôi con gì không không à ừ. ồ không à, có vài con gà thôi bây giờ mưa to dần rồi và nói chuyện với uh, bác hờ bác hờ năm nay cũng ở 80 hai ba hai ông bà là ở với nhau thì con cháu là lập gia đình à, ở riêng hết rồi trên này là không có điện quốc gia luôn cái bản này nó dùng bằng điện nước đây đó thôi cháu à, chào hai bác nhá ừ. cháu về đây <laughs> <laughs> cảm ơn hai bác nhá ừ. vâng hai bác nghỉ nhá dạ. mình à, khám phá và mình muốn là chia sẻ với quý vị và tất cả các bạn biết về cái bản rằng bằng đấy Giả sử hôm nay lên đây thì để mà con hầu như là đi à, làm Buổi chiều là đi hái chè là một này Hai là đi lấy củi Ba là lấy ngô Chăn trâu, chăn bò Nó chỉ có gặp mấy cháu nhỏ Là chơi ở nhà thôi và Có anh à, càng là lên nhà ông nước Và nhà anh chơi đa số là là không Nhà nào cũng thấy đóng cửa kín mít thôi một, một số ờ, hộ gia đình đang thấy ở trên này là rất là khó khăn hoàn cảnh con đường đi rất là ấy luôn đi lại rất là khó khăn luôn hiện tại thì bắt đầu mưa đấy mưa bắt đầu, bắt đầu to dần to dần nặng hạt dần rồi đường đi lại rất là khó khăn để lên cái bàn này ở trên này là không có điện quốc gia và con chỉ làm cái điện lưới này gọi là điện nước này chỗ nào mà có nước người làm cái, cái điện lấy nước rất là tiếc làm trời này hiện tại đang mưa vẫn là mưa to nặng hạt từ đây uh, ra đến vị à, trí nhà Giang ấy. xã thì là gần hơn 20 cây số rồi thì một con đường khá là xa luôn vào các bản thật sự nếu mà bây giờ mình mà trở về không uh, nhanh rất là tối và trong này thì à, cũng muốn à, nghỉ ở lại trong này để để xem cái bản này nhưng mà ở lại mình lại không không ấy được mình còn nhiều rất là nhiều việc ấy nên là có lẽ là giang cũng xin phép được khép lại cái video của giang ngày hôm nay thôi à, xin hẹn tất cả quý vị và tất cả các bạn là ở những video sau mà mình sẽ vào cái bản này tiếp tục để khám phá và chia sẻ những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn ở những video tiếp theo